à, Với cái sản phẩm này thì mức tiêu hao nhiên liệu của nó chỉ nằm trong khoảng từ 5 cho đến 7 lít dầu trên 100 km quý vị nhá. Và cái mức tiêu hao trung bình của nó chỉ trên 6 lít xăng à, trên 6 lít dầu trên 100 km cho một chiếc xe bản 2.0 máy dầu turbo quý vị nhá. Cho một chiếc xe bản 2.0 máy dầu turbo số tự động bản full option, bản nhập khẩu nguyên chiếc quý vị nhá.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 điều hòa tự động, sấy ghế, cửa sổ trời, cân bằng điện tử, hệ thống à, hỗ trợ à, đổ đèo ngang dốc, rồi là rất nhiều các cái tính năng khác, ghế điện, cửa sổ trời, có rất nhiều các cái tính năng phanh ABS, à, gương cụp xòe tự động, xi nhan được tích hợp trên gương. Đấy, rất nhiều các cái tính năng như vậy được tích hợp trên chiếc xe này Và điều đặc biệt nữa đó là một uh, chiếc xe máy dầu nha quý vị nhá Đấy, ờ, động cơ 2.0 turbo số tự động Đấy, rất là tiết kiệm nhiên liệu và với cái kiểu dáng thì rất là hầm hố hiện đại đấy và đang hot trên thị trường hiện nay quý vị đấy có bao nhiêu chúng tôi bán hết bấy nhiêu luôn và cũng rất là hiếm luôn đấy chỉ với 328 triệu đồng mà chúng ta đã sử dụng một chiếc xe máy dầu à, 7 chỗ ngồi đấy, kiểu dáng hiện đại à, thời trang thể thao quý vị nhá cái kiểu dáng của chiếc xe này thì chúng ta thấy rằng rất là đẹp luôn đẹp hơn cả CX5 luôn quý vị ờ, đẹp hơn cả Fortuner thôi nhưng mà giá thì rất là bình dân chỉ với 328 triệu đồng bằng một chiếc xe Kia Morning thôi mà chúng ta đã sở hữu chiếc xe này rồi nó lại còn máy dầu số tự động quý vị nhá Đấy, điều đặc biệt nữa là nó lại là một chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc Đấy, những tiêu chuẩn của à, nước ngoài thì bao giờ cũng vậy nó khắt khe hơn so với ở Việt Nam quý vị nhá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 cái ưu việt của cái dòng xe này thì chúng tôi giới thiệu với quý khách là máy nổ cực êm luôn quý vị nhá Máy nổ êm như máy xăng luôn Và chạy rất là bốc, bốc như máy xăng luôn quý vị Đấy, với đây là cái ưu việt của cái dòng xe uh, Captiva này quý vị nhá Đấy, máy chạy rất là bốc và đặc biệt nữa nổ rất là êm luôn nổ êm như máy xăng luôn và chạy bốc như máy xăng luôn điều đặc biệt nữa nó lại mang một cái hộp số tự động quý vị nhá cho nên là uh,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 với cái mỗi cái sản phẩm của chúng tôi thì chúng tôi đều phản ánh đúng thực tế quý vị nhá. Có như thế nào chúng tôi miêu tả đúng như vậy quý vị nhá. Không thêm bớt quý vị nhá. Và bây giờ chúng tôi truyền tải đến cho cái khách đó là cái mặt cabo phía trước của chiếc xe này. Ở cái mặt cabo của nó đây chúng ta thấy nước sơn còn rất là bóng và uh, vỏ rất là mọng luôn. Và khớp khít quý vị nhá. Không có dấu hiệu gì của sự cong vênh hay bị đâm đụng gì đâu. Đấy, và cái đèn pha phía trước đây cũng còn khá trong với cái đèn pha phía trước bên phụ này thì chúng ta rằng không có dấu hiệu gì của sự nứt vỡ hay là bị ờ, bạc màu đâu quý vị Đấy, và cái mặt ga lăng của nó đã được bọc uh, inox rồi nhìn rất là sáng luôn khỏe khoắn Đấy, kể cả cái đèn ờ, pha phía trước bên lái đây cũng còn khá trong vẫn là đèn zin theo xe từ đầu quý vị nhá Đấy, ba đờ sốc phía trước đây còn rất là khớp khít không có dấu hiệu gì của sự uh, đâm đụng hay bị uh, nứt vỡ gì đâu quý vị và điều đặc biệt nữa đây chúng ta thấy rằng là nó có một cái bộ dưỡng đấy nó có một cái bộ dưỡng ở phía trước ba đờ sốc nhìn rất là thể thao đây là cái bộ dưỡng theo xe từ đầu quý vị nhá chỉ có những cái dòng xe nhập khẩu mới có thôi đấy khi chúng ta lắp thêm cái bộ dưỡng này vào nhìn rất là thể thao thời trang quý vị và hầm hố chỉ có những cái xe nhập khẩu thì mới có cái dưỡng này quý vị nhá đấy và nó à, có cái chữ Winston là cái bản nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc đấy, sản xuất năm 2007 và bây giờ thì tôi truyền tải đến cho quý khách à, cái phần tiếp theo đây à, tôi truyền tải đến cho quý khách đây cái khoang lốp của nó đây chúng ta thấy sáng trưng đây không có dấu hiệu gì của sự mọt mục quý vị nhá và cái mặt la răng của nó đây còn rất là sáng La răng là la răng 7 chấu, la răng to, la răng 18 inch quý vị nhá Với cái dòng Captiva sản xuất trong nước thì la răng của nó chỉ là la răng 16 inch thôi Nhưng mà với cái dòng nhập khẩu thì la răng của nó là la răng 18 inch Đấy, nó to hơn hầm hố hơn và la răng của nó là la răng hoa la răng bảy chấu cho quý vị nha, cho nên là nó tạo cho cái chiếc xe này nó thể thao và đẹp hơn rất là nhiều bên tranh bên trong là cụm phanh ABS cũng đã là chủ nhân người ta sơn đỏ và nhìn rất là thể thao xi nhan được tích hợp trên gương quý vị nha gương cụp xòe tự động luôn đấy bệ bước đầy đủ hết quý vị đấy giá nóc rồi là về mưa đầy đủ hết quý vị đây chúng ta nhìn cái khoang lốp phía sau đây chúng ta thấy cũng không có dấu hiệu gì của sự uh, mọt mục gì đâu quý vị kể cả cái gót khoang lốp này chúng ta thấy không có dấu hiệu gì của sự cắt vá hay bị mọt mục đâu và cái lốp này cũng còn tương đối dày với cái lốp này chúng ta đi phải hai ba năm nữa chúng ta mới nghĩ đến việc phải thay lốp và cái mặt la răng của nó đây ấy la răng bảy chấu la răng hoa la răng to 18 inch nhìn rất là hiện đại đẹp Đấy. với cái mức tiêu hao nhiên liệu chỉ nằm trong khoảng từ 5 cho đến 7 lít dầu trên 100 km và cái mức tiêu hao trung bình của nó là hơn 6 lít dầu trên 100 km thôi quý vị Đấy, cái đèn hậu phía sau đây cũng còn trong veo luôn tên tư nhân chính chủ luôn chủ nhân là một doanh nhân cho nên sử dụng chiếc xe này rất là kỹ luôn thường xuyên bảo dưỡng ở hãng quý vị nhá đấy cái đèn hậu phía sau bên lái đây cũng vậy cũng còn trong veo luôn thân vỏ thì căng đét luôn đây tôi quay cận cảnh quay trực tiếp cho cái khách hàng theo dõi đấy hai hai bô phía sau nhìn rất là thể thao cái khoang lốp ờ, phía sau bên ờ, phụ đây quý vị đây chúng ta nhìn thấy không có dấu hiệu gì của sự mòn mục đây và cái gót khoang lốp đây chúng ta cũng thấy không có một vết mọt không bị cắt vá gì đâu và cái lốp này cũng còn tương đối dày với cái lốp này chúng ta đi cũng phải hai ba năm nữa chúng ta mới nghĩ đến việc phải thay lốp đây vẫn còn dầu đây quý vị đấy khá dày lốp này chủ nhân vừa mới thay xong đây và cái mặt la răng của nó đây chúng ta thấy còn rất là sáng không có dấu hiệu gì của sự à, sức xác hay bị nứt vỡ gì đâu và bên trong cũng là cụm phanh nhà bs quý vị nhá đấy rất là đẹp đấy, và tiếp theo nữa là cái khoang lốp phía trước bên phụ đây quý vị không có dấu hiệu gì của sự đây cái keo phủ sần của nhà sản xuất vẫn còn dày bịch luôn quý vị nhá và cái lốp này cũng còn tương đối dày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 cam kết với quý khách hàng luôn máy số đại chất luôn máy cực êm luôn và số nhảy số mượt mà quý vị nhá số tự động máy dầu đấy mà 8 chỗ ngồi thì chúng ta thấy rằng là rất hiếm à, có cái hãng xe nào mà chúng ta thấy rằng là máy dầu 8 chỗ ngồi mà lại à, số tự động quý vị nhá đấy, rất là hiếm luôn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 Đấy, điều hòa tự động, gạt mưa tự động, đèn pha tự động, màn hình camera lùi đầy đủ hết quý vị ạ. Cửa nóc đây. Ấy trần của nó đẹp như này cơ mà. Vẫn còn sáng trưng căng đét như mới luôn quý vị. Không một vết gợn. Đấy. Chúng ta thấy là như vậy. Đây chúng ta nhìn vào cái vô lăng này chúng ta cũng biết luôn. Đây. Chúng ta nhìn vào cái mặt vô lăng này chúng ta cũng biết túi khí, tích hợp túi khí Đấy, các, các cái khóe vô lăng đây chúng ta thấy không bị mòn mờ một chút nào Vẫn là sơn zin của nhà sản xuất luôn quý vị nhá Đấy, cái tắp đi cửa của nó đây Đấy, chúng ta thấy đây là khóa điều khiển theo xe Đây, chúng ta nhìn xây ờ, ghế nhá quý vị nhá, đầy đủ hết xây hai ghế trước Đấy, rồi là tích hợp à, Bluetooth Rồi là rất nhiều các cái tính năng khác Điều hòa tự động, gạt mưa tự động Rồi là đây chúng ta nhìn cái tabi của nó còn sáng còn đẹp như thế này đấy những cái xe khác hay bị mòn mờ chỗ này lắm nhưng mà chiếc xe này thì không quý vị nhá ghế là ghế da xịn của nhà sản xuất luôn quý vị đấy, rất là đẹp đấy cái tắp bị cửa phía trước bên phụ đây quý vị đấy cũng được bọc vân gỗ rồi nhìn rất là đẹp luôn vân gỗ là theo xe nhá này các cái phím bấm lên xuống kính còn rất là rõ ràng và sắc nét đấy cái phần nhựa phía trên của nó đây keo chỉ đây quý vị đấy đinh tán của nhà sản xuất đây đinh tán của nhà sản xuất đây đấy kể cả cái gót khoang lốp đây, cái gót của cánh cửa đây nơi hay tiếp xúc với nước nó hay bị mọt mục lắm nhưng mà chiếc xe này thì không rất là cận cảnh các con ốc này chưa một lần mở quý vị nhá đây các con ốc này như vậy chưa một lần mở chưa một lần động chạm cờ lên một lên các chốt cửa còn sáng trưng luôn đây đấy các con ốc này như vậy chưa một lần mở quý vị nhá đấy cái hốc cánh cửa đây cũng còn sáng trưng luôn quý vị đấy cửa nóc đầy đủ hết đây cái tắp đi cửa phía sau đây ấy cái phần nhựa phía trên là chúng ta thấy nó còn tươi còn sáng mới như thế này ấy phần gỗ phối màu rất là đẹp luôn các cái tay cửa đấy không bị sờn sờ mà nứt vỡ gì đâu quý vị đây và đây là cái hàng ghế thứ hai của nó đây cũng may rất là đẹp căng quý vị nhá ngồi rất là rộng rãi bảy chỗ ngồi quý vị nhá đấy keo chỉ của nó đây quý vị đấy, các con ốc được chưa lần mở này tem của nhà sản xuất đây đấy đây Đấy, các cái gót của nó đây Rất là sắc nét luôn Không có dấu hiệu gì của sự mọt mục đâu quý vị Đấy, Và chúng tôi đang giới thiệu cho quý khách Đó chính là chiếc xe DU Wisdom hay còn gọi là Đấy, gương cụp xòe tự động quý vị nhá Đấy, rồi là à, vô lăng ừ, tích hợp nha quý vị nhá Đấy, vô lăng tích hợp Đầy đủ hết Gương gập điện Đấy, rồi là rất nhiều các cái tính năng khác nữa ghế điện đây ghế điện này chỉnh tám hướng này Đấy, ghế điện đây vẫn sử dụng bình thường quý vị nhé các cái chốt cửa của nó đây còn sáng trưng các con ốc này chưa một lần mở chưa một lần động chạm cờ lên mở lên đây tem của nhà sản xuất vẫn còn zin đét luôn quý vị nhá đấy các cái phím bấm lên xuống kính đây cũng còn rõ ràng sắc nét không bị mòn màu một chút nào cái tắp đi cửa lái đây quý vị đấy chúng ta thấy rằng là vần gỗ đây rất là đẹp luôn đấy keo chỉ của nó đây quý vị Đấy, các con ốc này chưa một lần mở này đinh tán của nhà sản xuất đây quý vị đây, đinh tán của nhà sản xuất đây gót khoang lốp đây gót của cái cánh cửa đây không có dấu hiệu gì của sự mọt mục đâu Đấy, với giá bán 328 triệu chúng ta hãy gọi điện cho chúng tôi đây ấy vân gỗ rất là đẹp luôn keo chỉ của cánh sau đây Đấy, tem đây đinh tán đây quý vị Đấy, sơn lòng nó vẫn là sơn zin của nhà sản xuất luôn quý vị nhá kể cả phần phía dưới này đây hàng ghế thứ hai đây hàng ghế thứ ba thì còn căng đét luôn như kiểu chưa có người ngồi luôn quý vị nhá đấy trần này mới cứng luôn cửa nóc đấy ai say chúng ta cần mở cái cửa ra thoáng cái là hết say luôn đấy đấy, đấy chúng ta thấy là đây đinh tán của nó đây đinh tán của nó đây đấy không có dấu hiệu gì và sự đâm động đây đinh tán của nó đây quý vị đấy chúng ta thấy là như vậy đây đinh tán đây đinh tán đây đấy thấy là như vậy đây đinh tán của nó đây rất là kỹ cho quý khách hàng luôn đấy. và bây giờ xin phép quý khách hàng chúng tôi đi vào cái phần động cơ của chiếc xe này phần linh hồn của chiếc xe này đó chính là phần động cơ đấy chúng ta thấy là cái tắp lô của nó đây tắp bi đây tất cả mọi cái còn sáng như mới luôn Đấy, hộp số là hộp số tự động, xây ghế, xây ghế đầy đủ hết. Đây chúng ta nhìn vào cái mặt vô lăng này chúng ta biết đi ít đi nhiều luôn. Rất là đẹp luôn, gương cụp xòe tự động. Rồi thì là cảm biến lùi, camera lùi, cảm biến lùi, màn hình theo xe quý vị nhá, của Chevrolet đấy. Đấy và bây giờ thì tôi à, nổ máy quý vị nhá. Đấy. Đấy, rồi là đồng hồ hiển thị rất là đầy đủ luôn các cái thông tin Đấy, chúng ta thấy không có một cái đèn báo lỗi nào trên chiếc xe này luôn và đồng hồ tua máy của nó chỉ nằm trong khoảng từ à, 8 đến 900 vòng trên một phút một mức độ quá đạt chuẩn luôn quý vị nhá Đấy, và đây là cửa sổ trời của nó này vẫn hoạt động bình thường quý vị nhá Đấy. Đấy, cửa sổ trời vẫn hoạt động bình thường Đấy, chúng ta như vậy ai say chúng ta chỉ cần mở cái cửa sổ trời đấy ra thôi là đỡ say thoáng đỡ xài ngay quý vị nhá đấy giờ là động cơ ghế điện ký tiết đầy đủ hết quý vị nhá ghế điện này sấy ghế này quý vị nhá đấy, rồi là điều uh, vô lăng tích hợp này đấy, rất là nhiều uh, các cái tính năng trên chiếc xe này đấy, bây giờ là phần động cơ máy đang nổ quý vị nhá máy nổ cực êm luôn đứng gần còn không nghe thì tiếng máy nổ luôn đây máy nổ cực êm luôn không có dấu hiệu gì của sự rung giật quý vị nhá Đấy, chúng ta máy đang nổ đấy quý vị nhá đứng gần còn không nghe được tiếng máy nổ luôn đây các lỗ bấm của nó đây quý vị còn tròn xe luôn đây lỗ bấm đây sơn vẫn là sơn zin quý vị nhá lỗ bấm đây tròn xe luôn quý vị nhá đây linh tán của nó đây quý vị Đấy. Đây, các lỗ của nó đây còn tròn xe luôn quý vị nhá đây các lỗ đây tròn xe luôn đấy lỗ đây tròn xe luôn quý vị nhá đây đấy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 lướt qua một chút cái hình dáng bên ngoài chiếc xe này thì là đấy để quý vị và các bạn theo dõi đấy nhá chúng ta thấy là thân vỏ căng đét luôn quý vị nhá đấy kiểu dáng đẹp đấy máy dầu số tự động đấy tích hợp rất là nhiều các cái à, mà chúng ta yêu chuộng đấy, thân vỏ căng đét chưa Đấy, 19 phút rồi quý vị giới thiệu thật kỹ rồi cũng mong quý vị là chúng ta cố gắng theo dõi nhá quý vị nhá video của tôi thường rất là dài luôn 20 đến 30 phút cơ cho nên cũng rất mong quý khách chúng ta dành thời gian đây chúng ta thấy đẹp chưa đây một chút nội thất bên trong nhá trước khi kết thúc video giới thiệu xe này đây máy đang nổ quý vị nhá máy nổ cực ngon luôn đấy đấy chúng ta thấy tắp lô của nó đây cực đẹp chưa đấy, hàng ghế thứ nhất đây trần đây cửa sổ trời kia trần này như mới tinh chưa tắp đi cửa đây đấy đẹp chưa keo chỉ đây đấy rất là đẹp rồi quý vị nhá đây cái tắp cửa đi cửa phía sau đây cũng rất là sáng keo chỉ đây quý vị đấy rất là đẹp rồi đúng không đấy, giới thiệu rất là kỹ để đỡ mất công cho cái khách hàng ở xa khi chúng ta xem video của tôi là chúng ta có thể nhận định đến trên 90% chất lượng của chiếc xe này và có thể gọi điện ngay cho chúng tôi để sở hữu chiếc xe này rồi quý vị nhá đấy rất là đẹp luôn đấy đây